Nắng nóng gây gắt khiến gầu có thể quay trở lại Đánh bay cây nóng, đánh bay gầu Dầu gội sạch gầu clear với trương và bạc hà mát lạnh Làm mát da đầu, ngăn gầu trở lại Sạch gầu, mát lạnh Dầu gội sạch gầu clear, mát lạnh da đầu, sạch gầu hiệu quả Tặng ngay túi xinh, hè thêm sảng khoái